Kính thưa quý vị, trước đây khi nói đến yếu sinh lý hay xuất tinh sớm thì người ta thường nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề của những quý ông lớn tuổi hay những đấng mày râu bậc trung niên. Nhưng thực tế nó có thể xảy ra ở bất cứ nam nhân ở độ tuổi nào. Đáng báo động là thời gian gần đây thì số lượng đàn ông gặp phải vấn đề và đến thăm khám tại các phòng khám nam khoa có xu hướng ngày càng tăng lên. Một nghiên cứu lớn trên nam giới ngoài 25 tuổi ở Pháp cho thấy có đến 2 phần 3 anh em nam giới bị gặp phải hiện tượng xuất tinh sớm. Thống kê tại Việt Nam cũng cho thấy tỷ lệ chưa đến chợ đã tiêu hết tiền cũng đáng báo động ở mức cao. Và kèm theo đó, tỷ lệ vô sinh hiện nay cũng phổ biến ở mức 8 đến 10%, tương đương với hơn 1 triệu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản rơi vào tình trạng khó có con, mà trong đó nguyên nhân ở nam giới chiếm đến 55%. Cứ 3 người đàn ông đến gặp bác sĩ nam khoa thì có một trường hợp dưới 40 tuổi, lứa tuổi đang trong độ sung sức về tình dục. Thậm chí, có nhiều chàng trai rất trẻ tuổi phải đương đầu với chứng bệnh khó nói này. Điều này làm đau đầu giới chuyên khoa nam học. Yếu sinh lý, một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình, đánh mất lòng tự tin, vẻ mạnh mẽ của người đàn ông một cách âm thầm và lặng lẽ. Chính những trục trặc này đã kéo theo những đau khổ khác như sự suy giảm về sức khỏe nói chung, các tác động tiêu cực về mặt xã hội cũng như tinh thần. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách. Thưa quý vị, con người hiện đại nhận thức rằng tình dục không chỉ đơn thuần là vấn đề duy trì nòi giống nữa, mà đó còn là sợi dây gắn kết tình cảm giữa người vợ và người chồng, là yếu tố quan trọng giúp giữ lửa hạnh phúc gia đình. Và đặc biệt hơn với nam giới thì đó còn là cách thể hiện bản lĩnh và phong độ của đàn ông. Chính vì thế mà đối với nam giới, khi mà bị sút giảm hay là mất đi phong độ thì họ rất mong muốn được lấy lại bằng được để có thể đưa bản thân trở về với đúng nghĩa phái mạnh. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời à, để cùng trao đổi về chủ đề này. Đầu tiên xin được giới thiệu một chuyên gia có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thạc sĩ, bác sĩ nội chú Nguyễn Văn Phi. Và cùng trò chuyện cởi mở với chúng ta về vấn đề này, xin giới thiệu vị khách mời thứ hai, nghệ sĩ hải công lý. Vâng, xin chào à, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Phi và nghệ sĩ Công Lý à, và đầu tiên được xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. À, vâng thưa bác sĩ, là một người với rất là nhiều năm chữa trị, điều trị cho các bệnh nhân có các vấn đề về tâm lý, trong đó có vấn đề yếu sinh lý. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả được biết là bản chất của yếu sinh lý nam là gì ạ? Yếu sinh lý là cái tên gọi bình thường dân gian hay gọi. Nhưng mà trong y học thì chúng tôi gọi yếu sinh lý là cái suy giảm chức năng tình dục và nam giới thì cái khái niệm này có thể được hiểu ờ, là những người nam giới đến cái độ tuổi mà hoạt động ờ, à, tình dục ấy, thì ờ, có các biểu hiện ví dụ như là mất hoặc là giảm cái ham muốn và tình dục vì mất hoặc giảm ham muốn nên là giảm cái tần số quan hệ về mặt tình dục thế một số thì khi mà cái ham muốn nó vẫn có thế nhưng mà vì rối loạn cái cương dương thế nên là cái Ờ, không có khả năng quan hệ hoặc là quan hệ thế nhưng mà đang giữa chừng thì phải bỏ dở hoặc là cái khả năng cư dương tốt thế nhưng mà khi mà quan hệ thì hoặc ờ, hoặc là chưa ờ, đưa cái dương vật được vào cái âm đạo thì thì đã xuất tinh mất rồi cái hậu quả của cái việc mà yếu sinh lý thì nó gây ra rất nhiều những hậu quả cho vấn đề về lứa đôi à, từ đó mà nó làm ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống vâng thưa bác sĩ thì nguyên nhân do đâu đâu là những nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng yếu sinh lý ạ? à, yếu sinh lý ở nam giới thì có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau ờ, ví dụ như là về uh, tuổi thọ thì uh, càng cao tuổi thì cái hormone testosterone nó càng giảm phải mà làm cho cái khả năng quan hệ tình dục nó càng kém đi thứ hai là cái mà nguyên nhân chúng tôi rất hay gặp trong đời sống hàng ngày và trong khi mà chúng tôi thực hành lâm sàng ấy đấy là các cái nguyên nhân về đến tâm lý hoặc là các bệnh lý tâm thần bệnh lý có bệnh nhân có những cái ờ, ờ, stress những cái áp lực ờ, dài ngày về công việc về quan hệ lứa đôi thì nó làm cho giảm cái cái khả năng quan hệ tình dục hoặc những cái bệnh lý mà lo âu trầm cảm mất ngủ thì những cái bệnh nhân nó cũng sẽ có những cái biểu hiện về các cái rối loạn về tình dục thì ngoài ra thì có các bệnh lý về mặt cơ thể ví dụ như là bệnh nhân bệnh nhân có cái bất thường về các cái cơ quan sinh dục hoặc là có những cái bệnh lý mãn tính như bệnh lý tim mạch lý ờ, về đái tháo đường à, à, hơn nữa thì có thể một số những bệnh nhân đã được điều trị bằng một số loại thuốc hoặc bệnh nhân sử dụng những chất kích thích và sử dụng thuốc lá cũng sẽ là những cái nguyên nhân mà có thể À, dẫn đến cái suy giảm chức năng tình dục hay gọi là yếu sinh lý. Vậy những vấn đề cụ thể mà đàn ông phải đối mặt khi được chẩn đoán là bị yếu sinh lý là gì thưa bác sĩ? Trong y khoa thì cái với những cái bệnh nhân có suy giảm chức năng tình dục thì có rất nhiều những cái chẩn đoán khác nhau ví dụ ờ, đầu tiên là cái ờ, chẩn đoán là thiếu hoặc là mất cái ham muốn tình dục tức là cái người nam giới thì à, giảm cái khả năng ham muốn à, và từ đó thì cái tần suất quan hệ trước đây ví dụ như là quan hệ khoảng một tuần khoảng một buổi một lần hai lần thì bây giờ có khi cả tháng chỉ quan hệ một lần thôi thế thứ hai là cái là chẩn đoán là cái rối loạn cương dương tức là cái người nam giới vẫn có ham muốn thế nhưng mà cái không cương dương được cái thứ ba tức là cái rối loạn về mặt xuất tinh tức là cái người nam giới thì, uh, chưa đưa vào cái âm đạo đã xuất tinh rồi hoặc là trong thời gian ngắn chỉ khoảng độ tầm một hai phút thôi đã xuất tinh thay vì một cái người bình thường người ta có thể có duy trì được quan hệ là từ 10 15 20 phút thì chỉ có duy trì được quan hệ được khoảng tầm 1 2 phút thôi. Cái thứ ba là những cái có cái rối loạn được gọi là cái rối loạn là, là ờ, đau khi mà quan hệ tức là khi người ta quan hệ thì người ta rất đau thế nên vì đó người ta không có, có muốn quan hệ nữa vâng thưa anh công lý à, là một người đại diện cho phái mạnh thì à, theo anh việc gặp bất kỳ một rắc rối nào mà bác sĩ vừa nêu ra thì các anh sẽ cảm thấy như thế nào ạ tất nhiên là theo với với tất cả những à, cái trường hợp và những cái cái cái, cái những cái dẫn chứng về cái cái bệnh này như bác sĩ Phi vừa nói thì đúng là nếu mà gặp phải thì đầu tiên thì cứ nghĩ rằng đơn giản là nó ừ nó chỉ đơn giản là ừ thì mình làm cái việc để cho nó xong thôi chứ mình không mình không mình không nghĩ là cái hậu quả nó lại nếu, nếu như nó cứ nó, nó cứ tiếp diễn thì nó sẽ hậu quả nó lại nó lại sẽ nghiêm trọng như thế chỉ nghĩ đơn giản là bảo ừ tôi làm cái cái cái nghĩa vụ của tôi thôi còn nó đến đâu hay là nó chất lượng đến đâu hay nó như thế nào thì mình không quan tâm lắm không phải chắc nó cũng chả đến mức độ đâu thế nhưng mà nếu mà để mà dài mà nó bị ảnh hưởng đến ví dụ như là tuổi thọ này rồi bị stress này rồi bị ờ, ảnh hưởng đến nhiều những cái khác như thế thì đúng thực sự là nó cũng nếu mà gặp phải là cũng trầm trọng đấy chứ cũng không phải không phải đơn giản ờ, đương nhiên là là là đàn ông thì ngoài cái chuyện là mình thỏa mãn mình ra mình phải có trách nhiệm với lại cả bạn tình thì cái chuyện đấy là chuyện uh, ai cũng muốn làm được cái việc đó hiện nay thì việc điều trị ờ, vấn đề yếu sinh lý được tiến hành như thế nào thưa bác sĩ thì uh trước đây người ta cứ nghĩ rằng cái điều trị cái à, yếu sinh lý là chỉ là điều trị triệu chứng thôi thế nhưng mà ở ờ, trong cái lĩnh vực chúng tôi thì chúng tôi phải điều trị cả hai vấn đề tức là điều trị cả nguyên nhân và điều trị triệu chứng tức là về nguyên nhân ấy, thì cứ có nguyên nhân gì thì chúng ta sẽ điều trị nguyên nhân đó cái nguyên nhân mà gây ra rối loạn à, cái yếu sinh lý à, ví dụ chúng tôi đã nói nếu như bệnh nhân mà có cái stress lâu ngày thì chúng ta phải à, giúp cho bệnh nhân à, giải tỏa cái stress giảm cái stress đi hoặc là tăng cái kỹ năng đối phó với stress những bệnh nhân mà có những cái bị lo âu bị trầm cảm thì chúng ta phải giúp cho bệnh nhân à, giảm cái lo âu trầm cảm đi thì cái à, yếu sinh lý nó cũng sẽ được cải thiện thế còn nếu một bệnh nhân có những cái bệnh lý cơ thể ví dụ như là bệnh bệnh tim mạch bệnh đái tháo đường thì chúng ta sẽ giải quyết cái nguyên nhân đó thế còn về dùng thuốc thì à, có rất nhiều dùng thuốc và những phương pháp can thiệp thì có rất nhiều những cái cách thức khác nhau về dùng thuốc thì có thể sử dụng các cái thuốc các xịt để à, thuốc uống để làm tăng cái à, khả năng cương cứng, tăng cái thời gian quan hệ. Thế về những phương pháp can thiệp thì cũng có rất nhiều những phương pháp có thể là tiêm trực tiếp vào dương vật này hoặc sử dụng những cái máy hút chân không hoặc sử dụng những cái dụng cụ đặt là vào cái dương vật hoặc là thậm chí sẽ cấy một số những cái gọi là những cái thể hang à, nhân tạo để làm tăng cái khả năng cương cứng à, ở mình thì có cả tây y cả đông y thì đông y thì người ta cũng thấy rằng là gì những cái dược phẩm ví dụ như là ba kích hoặc là nhân sâm thì những cái đó thì thế nhưng mà về một cái cạnh nào đó thì ít nhất người ta cũng cũng có cái cái giá trị các bác sĩ đông y thì người ta cũng thấy à, chứng minh được cái cái hiệu quả của nó nó sẽ giúp cho cái, cái tăng cái à, khả năng quan hệ Vâng, chúng ta vừa cùng lắng nghe những à, chia sẻ của bác sĩ về các phương pháp điều trị bệnh yếu sinh lý. À, vậy thì anh Công Lý nghĩ sao về các phương pháp mà bác sĩ vừa nêu ạ? Ừ, thực ra thì <clears throat> Ờ, ngoài cái cái chuyện mà bác sĩ vừa mới chia sẻ thì tôi cũng có nghe uh, về nhiều nhiều chứ không phải là chỉ riêng riêng riêng uh, như bác sĩ nói là ba kích với lại cả nhân sâm đâu rất nhiều những cái uh, uh, kể cả thuốc tây y lẫn đông y tôi nghe rất là nhiều uh, tôi nghĩ rằng là cái gì cũng thế thôi nếu như ta gọi là cần cái đến cái sự hỗ trợ thì cũng có cũng rất là cần thế nhưng nếu không biết là tôi nói thế này có đúng không bác sĩ là nếu mà mà ta lạm dụng nó quá thì bị phụ thuộc vào nó quá thì thì chắc chắn là nó sẽ có một cái mặt mặt trái của nó sẽ sẽ có nó sẽ có cái cái tác tác dụng phụ thì tôi nghĩ là nên uh, nếu như ai bị ai đó bị vào cái trường hợp này thì nên uh, gọi là kết hợp giữa uh, cái, cái sự hỗ trợ đấy và và cộng thêm những cái uh, điều trị và tập luyện theo một cái một cái mặt tích cực hơn thì tôi nghĩ là nó sẽ hiệu quả nó nó sẽ nó sẽ cao hơn và nó sẽ được bền bền bền bền được bền hơn là mình mình cứ lạm dụng vào nó ừ, thì sẽ rất là là tôi nghĩ là sẽ có tác hại. Giá của bác sĩ về, về ý kiến về như thế nào? Anh anh anh Lý nói rất đúng. Dạ. Như tôi đã nói từ ban đầu thì cái việc quan trọng nhất là chúng ta phải tìm một nguyên nhân và điều trị nguyên nhân. Chứ còn hầu hết những cái thuốc, những cái phương pháp khác là đều có những cái tác dụng phụ cả ví dụ như là thuốc dùng lâu ngày thì có thể dẫn đến lạm dụng và có thể dẫn đến những cái hậu quả khác ví dụ như là vô sinh những cái biện pháp can thiệp thì thứ nhất là nó đắt đỏ và thứ hai là về lâu ngày thì cũng có cũng sẽ có những cái biến chứng thế bởi vậy mà à, cái việc mà sử dụng những cái thuốc hoặc những cái phương pháp can thiệp để điều trị triệu chứng thì à, về lâu về dài là chúng ta cũng phải cân nhắc mà cái chúng ta cần là chúng ta phải tìm và giải quyết các nguyên nhân ví dụ như là stress quá thì chúng ta sẽ phải làm sao để giảm cái stress đấy đi cái đấy là cái quan trọng nhất Vâng, tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn phim khoa học mà chúng tôi đã thực hiện. Yếu sinh lý hay còn gọi là rối loạn chức năng cương dương mà nhiều người nói vui đó là bất lực. Bệnh này có tên khoa học là erectile dysfunction. Bệnh yếu sinh lý có triệu chứng khi chúng ta quan hệ, không có khả năng để phát triển hoặc duy trì sự cương cứng của dương vật trong quá trình hoạt động tình dục. Cương cứng dương vật là tác động thủy lực của máu vào và giữ lại trong cơ thể, thể giống như bọt biển trong dương vật Quá trình này thường bắt đầu như một kết quả của việc kích thích hormone tình dục khi các tín hiệu được truyền từ não bộ đến các dây thần kinh ở dương vật, làm cho các testosterone ở đầu dương vật hoạt động mạnh và gây ra hiện tượng cương cứng. Yếu sinh lý là nơi cương cứng hoặc các tín hiệu không do suy nghĩ hay cảm xúc do tâm lý của chủ thể chứ không phải là do khả năng vật lý của các hormone cơ tại dương vật. Điều này thường ít xảy ra nhưng có thể chữa được Đáng chú ý là bệnh yếu sinh lý có thể chữa được bằng thuốc và một số thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý. Nhân sâm giúp bồi bổ cơ thể, ba kích có tác dụng tăng cường sinh lý. Ghi nhận hiệu quả từ việc kết hợp đồng Tây y trong điều trị các bệnh lý nam khoa, trong đó có yếu sinh lý. Vâng, bác sĩ cũng vừa chia sẻ những phương pháp để điều trị căn bệnh yếu sinh lý. À, vậy thì để việc điều trị đạt kết quả tốt nhất thì anh có những lời khuyên nào muốn nhắn nhủ đến khán giả hay không ạ? Tất nhiên, thế ngoài cái việc mà điều trị thì chúng ta cũng cần phải có những cái chế độ khác thì là chế độ về mặt ăn uống hoặc chế độ về mặt sinh hoạt như về mặt ăn uống thì à, tôi thường khuyên bệnh nhân của tôi là à, ăn đầy đủ dinh dưỡng cả thịt cá trứng sữa rau vitamin à, nó sẽ cung cấp những khoáng chất cho bệnh nhân thứ hai là những cái cái cái, cái thức ăn mà nó giàu protein thì nó sẽ giúp cho cái việc mà à, tăng cường những cái hormone đấy thì sẽ có thể làm tăng cái khả năng quan hệ tình dục thứ hai là uh, ngoài cái việc ăn uống có lợi chúng ta cũng phải giảm cái việc mà ăn uống uh, hoặc là sử dụng những cái chất mà có hại ví dụ như là sử dụng những cái chất kích thích sử dụng những chất gây nghiện thì chính những cái chất kích thích và những chất gây nghiện sẽ là những cái, cái yếu tố mà nó sẽ làm trầm trọng cái tình trạng về yếu sinh lý thứ hai là về chế độ luyện tập thì đương nhiên rồi tập thể thao là một trong những cái rất tốt giúp cho cái việc mà cải thiện cái tình trạng yếu sinh lý. Vâng, bên cạnh những phương pháp cũng như những lưu ý mà chúng ta vừa cùng lắng nghe bác sĩ Nguyễn Văn Phi chia sẻ thì tinh thần cũng đóng một vai trò rất là quan trọng và với tư cách là một nghệ sĩ hài mang lại tiếng cười cho công chúng thì theo anh tiếng cười có giúp ích được nhiều cho đấng mày dơ không ạ? Uhm, tôi thì không hiểu biết lắm về về về về, về y học ờ, nhưng mà theo tôi <clears throat> với kinh nghiệm của bản thân thì tôi nghĩ là uh, cái cái cái cái cái nụ cười nói riêng và cái tinh thần thoải mái nói chung thì không phải là chỉ ờ, nó không chỉ có lợi có cho cho đứng mày dâu đâu mà tôi nghĩ là cho tất cả mọi người ờ, đương nhiên là khi mà ờ, ta cảm thấy cái tinh thần nó thoải mái vui vẻ và nó tức là nó, nó mọi thứ nó nó nó không bị ức chế nó không bị bị bị uh, buồn bực cái gì cả thì tôi nghĩ đương nhiên là sẽ mang lại cho cho cho cho con người là cái một cái lợi ích có thể là cái cơ thể của mình là có thể nó hơi mệt mỏi này nó có thể là hơi hơi hơi hơi đói hay là yếu cái gì đấy thế nhưng cái cái tinh thần của mình ấy, nó thoải mái thì thì tôi nghĩ rằng là là nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cho cho cho cuộc sống ờ, ví dụ như là có thể là ôi hôm nay Ờ, đi xem ờ, có vé đi xem ờ, gala cười hay là đi xem gặp chương trình gặp nhau cuối năm thì có thể là đi làm về chưa tắm rửa đói bụng nhưng mà đi làm cả ngày nhưng mà lập tức phải lao ngay đến để xem thì có thể là người ta xem chương trình đấy xong người ta, người ta khi ngồi đến ba bốn tiếng đồng hồ quên hết cả cả mệt mệt nhọc thì cái đấy là cái mà một cái liều thuốc mà mà không không không không dễ gì mà mà có được tôi nghĩ là như thế Thưa quý vị, xuất tinh sớm là một căn bệnh thường gặp và nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm. À, nếu như quý vị và các bạn đang gặp phải tình trạng này thì quý vị hãy thật bình tĩnh, bình tâm và tìm đến các cơ sở khám chữa bệnh uy tín để chúng ta được à, tư vấn và điều trị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn những tư vấn của bác sĩ Nguyễn Văn Phi và những chia sẻ của nghệ sĩ Hải Công Lý trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.